Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với học văn chị Hiên. Ngày hôm nay, chúng mình sẽ tiếp tục trong chuỗi bài học về học vần và đánh vần nhé. Và chữ cái ngày hôm nay chúng mình cùng học chính là chữ lò. Trên màn hình của chị bây giờ chính là chữ lò. Các bạn cùng đọc theo chị nào. Lò. Lò. Lò. Các bạn đọc đúng chưa nhỉ? Bây giờ, chúng mình cùng nhau đến với phần đầu tiên, học đánh vần và ghép vần nhé. Chỉ có chữ L, khi ghép với chữ A, chúng mình sẽ đánh vần là L A la. L A la. L A la. Chữ L khi ghép với chữ E, chúng mình sẽ đánh vần là L E le. L E le. L E le. Tiếp theo, chữ L khi ghép với chữ E, chúng mình sẽ đánh vần như sau. L E lê. L E lê. L E lê. Chữ L ghép với chữ Y ngắn được đánh vần là Lò y ly Lò y ly Lò y ly Chữ L khi ghép với chữ O, chúng mình sẽ đánh vần L O lo L O lo L O lo Chữ L ghép với chữ O, chúng mình sẽ đánh vần là L O lô L O L O, Chữ L ghép với chữ ơ e, được đánh vần L O L O, L O L O, L O L O. Chị có chữ L ghép với chữ U chúng mình sẽ đánh vần là L u L U lu lu lu lu chữ l ghép với chữ ư chị sẽ đánh vần như sau l ư lư l ư lư l ư lư và cuối cùng chữ l khi ghép với chữ y dài chúng mình sẽ đánh vần như sau L I L I L I L L I L Sau khi học xong cách đánh vần và ghép vần với chữ L, chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần luyện tập. Các bạn hãy nhìn lên màn hình, đánh vần theo chị, theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới nhé. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. L A La L A La huyền là L A La sắc lá L A La hỏi lạ L A La ngã lã L A La nặng lạ L E Le L E Le huyền lè le le sắc lé le le hỏi lẻ le le ngã lẽ le le nặng lẹ le lê le huyền lề le sắc lế le hỏi lẻ lê lê ngã lễ lê lê nặng lệ li li li huyền lì li sắc lý li hỏi lý li ngã lĩ li nặng lị L O Lo L O Lo huyền lò L O Lo sắc ló L O Lo hỏi lọ L O Lo ngã lõ L O Lo nặng lọ L O lo L O Lô huyền lồ lờ ô lô sắc lố lờ ô lô hỏi lỗ lờ ô lô ngã lỗ lờ ô lô nặng lộ lờ ơ lơ lờ ơ lơ huyền lờ lờ ơ lơ sắc lớ lờ ơ lơ hỏi lở lờ ơ lơ ngã lỡ lờ ơ lơ nặng lợ lờ u lu lờ u lu huyền lù lờ u lu sắc lú lờ u lu hỏi lũ lờ u lu ngã lũ lờ u lu nặng lụ lờ ư lư lờ ư lư huyền lừ lờ ư lư sắc lứ lờ ư lư hỏi lử lờ ư lư ngã lữ lờ ư lư nặng lự lờ y ly lờ y ly huyền lì